Chúng ta vừa được chứng kiến lễ công bố và trao danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dành cho tập quán xã hội và tín ngưỡng chợ Phong Lưu, Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. ngày của họ với những điệu múa đặc sắc múa chống đồng điều nhảy trên cây người lô lô có một điệu múa vô cùng hấp dẫn và đặc sắc Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiết mục của các nghệ nhân đến từ xã xin Cái. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị đón xem. Ông tay tung này với chất này. Thank you. dân tộc giấy đến từ xã Nậm Ban. Kính thưa quý vị khán giả, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nghệ nhân. Xin chào các bạn ạ Lấy ngón lê đi đến xuân về không thể thiếu đi tiếng kèn cùng với những trò chơi dân gian. Đây được coi như là linh hồn của người Mông, muốn gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Các bài biểu diễn kèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, ý nghĩa chúc tụng và lời mời bạn bè cùng tụ họp vui chơi. Tiếng kèn làm quên đi những khó khăn vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng xóm với nhau out.